đầu trong các chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn trong cả nước. Trên tinh thần đó, hôm nay Liên đoàn Đồng Bộ Bà Giáp và phòng bán hàng khu vực gia định, trung tâm kinh doanh VIPT Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc tổng công ty dịch vụ viễn thông tiến hành ký kết chương trình phúc lợi đầu viên công đoàn trên địa bàn quận về việc cung cấp gói ưu đãi dịch vụ internet truyền hình và di động với chi phí tiết kiệm hàng tháng từ 45 đến 60 bao gồm thứ nhất Ethernet Wi-Fi tốc độ cao 100 MB trên giây truyền hình gồm 180 kênh trong nước và quốc tế di động gọi 1.000 phút miễn phí Vinaphone và 50 phút miễn phí gọi ra ngoại bài khác đặc biệt có thêm 60 GB data 4G truy cập Ethernet trên thiết bị di động với chi phí chọn gói là 205 nghìn đồng trên một tháng đã có bao gồm VAT. Ngoài ra, VNDT chuyển đến quý vị đại biểu các sản phẩm liên quan đến ngành giáo dục như VNDT, DNEU, giải pháp học trực tuyến VNDT, e đặc biệt chương trình chào năm học mới, ngoài tới 20% học phí khi đóng học phí và phí VNPT Bay. Thông tin đã chuyển đến quý vị đại biểu ngay đầu hội nghị thứ hai ngân hàng agribank chi nhánh phái đền hùng